Música chiếu nguyệt độ cho dù ai lễ bái tâm thành ai non dài cầu buôn cầu ban cho phát phát tài đồng sai nếu ghế lào mà ăn nói đơn sai ghế lào hai dạ đừng hòng chúa chứng minh ý, Dạ. trẻ chúa thương cho đồng đề thương ghế chú bần trăm công ngàn việc thương đệ tử vất vả sớm khuya đồng thầy lính trẻ hay đồng đền đồng kiều đồng mới thanh đồng nào chúa cũng thương ý chiều hôm nay ngược đẹp tuyệt vời dâng văn chúa nguyện có mấy lời chúa thương ý, ý, anh ở ờ. có tâm thanh đồng nghĩ chúa đây lại biết ăn ở chúa thương cho hết hết lòng xin thượng ngàn chú bà hầu phương mẫu đền bắc sang yêu dấu vào xa hai kinh văn đón rước chú bà về chúa khen thanh đồng nay đã đẹp lại còn biết ta dịu dàng ý à ý à một đời làm phúc kiến dân tiên sinh truyền phép đặt tên nguyện hồ tin đồn về loan tới kinh đường thành ra hồi sinh quan quê nhà đèn lâm thao cao mãi quê nhà thành ra lâm hữu rõ ràng lâm phương lâm hữu rõ ràng sắp sóng bàn cảnh chúa bà ngũ love. quanh chùa Giáng Sinh họ vũ đầu ngành sóng nhan sắc khác nào tiên xa biển khi tạc núi lên ý cánh chi bà năm phương đền thờ chúa am thanh cảnh bằng có cây bạch bạch cùng cảnh lạ xanh sao đuôi bên lòng hồ trầu vào ý, trả tiền bằng giấy thấy chúa bà miệng lạnh tay vang chúa thương những người cứ hàng đi. Thank you. chiều sập chiều ca vang tay tay khơi miên bờ sừng vàng đêm gió trong cho giàu sáng đời đời trần gian còn nghĩ nhớ người ý à, ý à. đồng tài chúa mới ban ra bốn phương hội họp để đã tay ban cho tiền tốt mùa dày bổng lộc cho lắm về đền đi bàn nhiều ý à, ý à. gian do đồng dài nhất nhất sang nhiều lòng mía phương lòng lòng miêu gió sang mình ngũ phương hoàn cảnh nhị chúa bà ngũ phương đi thờ chúa âm thanh cành vắng cây bách tùng cảnh này là xanh sao đôi bên long hồ đua vào mỹ nữ thần tiên non sầu áo trắng hai gươm mà ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, bà miệng lạy tay vang chúa thương những người cứ hàng Chúa như ra tài lộc Chúa cho được nhiều hơn xưa Phút biến đi về nơi bàn cảnh sai cô hầu Tiên lữ dâng hoa riêng ai Bác nhạo chúa đi dòng sương mu mai chầu bà đệ niết vui vẻ hồi tiên thánh thượng ngàn dâng văn chầu bà để nhị chi ngàn ngân ngày mão giờ dần ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, anh ý à. ra tượng ngài mặt phượng long lanh ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, nhi hồng tốt đình làn ra tay đeo ngọc ngà đầu vân tóc mai điểm trang được dắt sâm cài đồng làm mỹ dâng dâng lên tam bảo mười phương độ trì tay dâng nhang niệm phật từ bi quan âm bồ tát độ trì mười phương ý à, ý à. ngân ơi vốn sông sơn sang tình tình thầy mang chung mang sang ý à, à, à, sông đăng ai thập con bên lầu một màu xuân sắc đốt tươi rừng già lên ngàn năm qua nhiều đuốc vào ra sớm chiều thổ mây lặng chiếu lưng đèo à, ý à, ý à. đốt đuốc lên non sáng soi khắp miền trần thiên đốt đốt đốt đốt đuốc lên lon sáng soi khắp miền chân gian xây trong làm việc soi về sơn trang xây trong làm việc soi về đền đức lộc tài cho mới ban xa bốn phương hội họp để đa thang này. ban cho thiên tô tô lụa dày bóng lộc cho năm về đây quang nhiều ban cho đồng sản nhất nhất sang nhiều ý à, đồng trình hoa thơm qua ngọt thành kính dâng lên trước trình phật thánh sau trình vua cha trình đền thánh mẫu tam hòa vậy đồng quan đơn trình tòa sơn trang ý à, ý à. cô tiên làng xin lên cho họ đi bình an lòng lại tiến gia đình bình an độ cho phú quý giàu sang ý cho phú quý giàu sang sông thành phúc sông con đẹp lòng cho xa chung nước chảy xuôi một dòng ý à, ý, ý, à. ý. cho xa chung nước chảy một dòng cầu sao được vậy phát tại lòng sai chồng đỏ cho xa trẻ gái trai ý, à, ý, ý, ý, ý, giàu sang độ cho phú quý an khang ý, à, à, à. sầu ý à, à. thăng lên trước trình phật thánh sau trình vua cha trình lên thánh mẫu tam hòa ý à, ý à. quan hoàng ông bơ ông bảy ông mười nghệ an xin lên thập nhị cô tiên làng ý, ý, à, ý, à. xứng xa xin lên thập vị quán hoàng ý à, ý à. xin đồng hải hoa xuất thân liền dâng lên cho tới vàng trong cùng châu đỏ cho đệ tử đắc bình an ý à, ý à. có dư chín trăm đạo phù phật tổ truyền ban hay trở về cứu độ người trần gian ý, ý, à, ý, ý, à. đông cuông tuần quan vào xa rơi bởi thanh vắng lúc lại yên trời ý nhìn nhìn nhìn ma tổ tử ý nín nín nhì ở